Trăng lên cao nhất nô trăng tròn ở trên đầu Ta nghêu ngao hát ca vui đùa ở trên lầu Có anh em bạn bè uống cho say rồi về Đừng lang thang đi đâu đấy em ơi được sáng giàu thế nhưng cuộc đời đắng cay buộc lòng thằng máy thì có cuộc sống tốt hơn còn ta thì say à, sống phải sống phải ngập cao đầu Sống để biết mai làm sao giàu Vốn nhìn đời bằng tư cách Không bon chen làm phách bao ngầu Mẹ ta dặn phải sống tử tế Đừng vì đồng tiền làm mờ con mắt Đi đừng nghe mấy thằng mất dạy Anh em bạn bè thân thiết hãy khắc Ghi cuộc đời này có được bao nhiêu ngày đỏ Bao nhiêu ngày xui Bao nhiêu ngày khóc hết nước mắt đó à, Bao nhiêu ngày vui Sao ta phải cứ suy tư với những nỗi lo hàng đêm Muộn phiền em cất vào kho ngày càng nhiều thêm Trăng lên cao nhấp nhô trăng tròn ở trên đầu Ta nghêu ngao hát ca vui đùa ở trên lầu Có anh em bạn bè uống cho say rồi về Đừng lang thang đi đâu đây em ơi Bao lâu chẳng thấy nhau sao lại phải u sầu Ai cũng có ước mơ mai này được sáng giàu Thế nhưng cuộc đời đắng cay buộc lòng Thằng may thì có cuộc sống tốt hơn còn ta thì say ngày và đêm trôi có ai đang mơ màng chỉ còn mình ta đắng cay ôi trần gian khi xưa trăng sáng em say em nói bao điều dối gian tôi thì nốt hôm nay dù ngày mai không thế nữa đáng nhẽ là sẽ không say nhưng lại không may ngồi ngay cái ghế giữa vốn dĩ cả nể mấy thằng homie không gặp đã lâu lỡ chuyện hứa với chúng nó đã để tới giam và khi mà trăng lên cao nhất nhô bên xa hát tỏ tên ta hát và câu ca còn đi đâu xa như về với nhau trăng lên cao nhất nhô trăng tròn ở trên đầu ta ngao ngao hát ca vui đùa ở trên lâu, có anh em bạn bè uống cho say rồi về đừng lang thang đi đâu đây em ơi bao lâu chẳng thấy nhau I am.